mất đây hồ bơi hải nhau mở lớp rồi vâng. đi thì đây bằng tất cả là bảy em bây giờ à, thầy cho chuẩn bị vợ hai giờ chứ con quạt tay con đi đi đi đi à lấy nước hay nước thì mình quạt tay nữa cho nó quen bỏ quạt lại đó vì lo lắm nhưng mà cái đi đi giỏi mà bơi giỏi mà giờ đang cho khởi động bi bi ơi bi ảnh ờ, bơi ảnh bơi đi đi bển đi mà cho ông thầy anh thầy biểu đi đó đi đi ảnh đi bây giờ đi đi